Năm 2300, thế giới phát triển theo cách mà con người muốn sau khi đạt được những thành tựu trên lĩnh vực vũ khí và công nghệ thông qua chiến tranh. Con người lại bắt đầu nghiên cứu về gen. Họ kết hợp gen của nhiều loài động vật khác nhau với mong muốn tìm kiếm sự bất tử và một tai nạn đã ập tới. Trong quá trình thí nghiệm, một nhà bác học đã nhiễm phóng xạ từ một loại hóa chất đang trong quá trình thử nghiệm và bị biến đổi thành một sinh vật mà họ chỉ luôn tưởng tượng Anh ta lao vào tấn công các đồng nghiệp và bắt đầu lây truyền căn bệnh. Đầu tiên là phòng thí nghiệm. Sau đó là khu vực và cả thế giới. Căn bệnh lây lan với tốc độ chóng mặt. Và tôi, trên cây, đang kể lại câu chuyện mang tên Nhật ký ngày tận thế. Tôi là một sinh viên, nhưng vừa thất học vì cả ngôi trường đang bị zombie tấn công và có vẻ như là cả trường chỉ còn mình tôi sống sót tôi đang lâm vào một tình cảnh tiến hóa lưỡng nan tụi zombie thì đông như đã còn tôi chỉ làm hàng chân yếu tay mềm bây giờ phải tập trung suy nghĩ đường ra cái đã một con zombie tiến đến gần tôi lúc nào chả hay tôi nghĩ mình chỉ cần đứng im và nín thở là nó sẽ không thấy tôi tôi vẫn thấy mình này ảo thì chứ hình như đó là cách đấu phối với ma cái đòn chứ không phải với sự sống và tôi đã nghĩ ra một cách đó chính là đào tường để tìm ra lối thoát tôi di chuyển tránh tụi sân bay và tìm kiếm những cái rương còn sót lại xô nước và tôi nghĩ ra một cách đó chính là dùng nước để thoát khỏi trường tôi di chuyển thật nhanh về phía thành phố hy vọng sẽ còn người sống sót sau hàng giờ di chuyển tôi đã tìm thấy được thành phố nhưng nó không còn là thành phố mà tôi đã từng biết What the hell gì thế này? Đám zombie đang xâm chiếm và tấn công người dân trong thành phố và gần như toàn bộ thành phố chỉ còn người dân trước mặt tôi là còn sống nhưng cũng không còn lâu nữa đâu đây là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến bây giờ thành phố đã không còn an toàn nữa rồi tôi phải đi tìm của mình một nơi khác thôi nhưng lúc đó zombie đang bị thu hút bởi người dân đang chiến đấu tôi luôn lách qua từng ngôi nhà để trốn chúng và bến cảng do không có nhân viên nên cũng không còn hoạt động nữa thôi xong tôi đã thấy mình rồi bây giờ con đường duy nhất của tôi chỉ phải là vào rừng thôi vì nơi nào càng ít người, người đó càng ít dùng bài. Tôi mất khá nhiều máu trong quá trình chạy trốn, tưởng chừng như không cách nào thoát được. Nhưng ông bà tổ tiên phù hộ, tôi vẫn thoát được từ những pha nguy hiểm nhất. Sau hàng giờ đồng hồ di chuyển, tôi cuối cùng đã tìm thấy được khu rừng. Lượng zombie nơi này ít hơn thành phố rất nhiều. Wow, một đền Hy vọng mình sẽ có cho mình một ít đồ ăn đi Vì thanh đó của mình hiện tại còn rất thấp luôn Nhưng cuối cùng thì ngôi nhà này cũng chẳng có gì Đã bị bỏ hoang từ lâu rồi May mắn thay, trên đường chạy trốn Tôi nhặt được một viên capsule từ một cái xác bên đường Và tôi khá bất ngờ vì thứ nó dựng lên cho tôi không đơn giản là một căn nhà Tôi khá bất ngờ với quy mô của ngôi nhà Bên trong chứa những vật phẩm đủ để tôi sống sót một khoảng thời gian. Đây sẽ là nơi cư trú tạm thời của tôi. Tôi dạo quanh ngôi nhà để quen thuộc với địa hình và tìm kiếm những lối thoát hiểm để có thể sử dụng khi cần thiết. rồi, sao tôi mới tìm thấy được vậy? Rồi, nó bao vây toàn bộ căn nhà của mình Đám zombie không biết từ đâu mà xuất hiện hàng loạt Và chúng đang tìm mọi cách để vào được nhà của tôi Từ việc đào tường đến việc dùng TNT Và rồi chúng cũng đã thành công Sau khi phá được cổng, tụi zombie bắt đầu tràn vào ngôi nhà Trong tay tôi lúc này chỉ có cây kiếm gỗ thô sơ Thì làm sao mà đánh lại tụi quái vật gần như là bất tử này một con zombie cứ quấn lấy tôi và thậm chí là còn chặn cái đường cầu thang của tôi nữa tôi nhân lúc đó không chú ý mà thoát chạy xuống cầu thang phía dưới trong lúc tôi đang đối phó con zombie trên tầng thì những con ở dưới bắt đầu mò lên xong rồi nó chặn được phía dưới luôn rồi giờ phải làm sao đây không ổn rồi, đất đường rồi Tôi bị đội zombie bao vây cả trên lẫn dưới và bị dồn vào đường cùng. Nên tôi chỉ đành chiến đấu với chúng bằng tất cả sức lực còn lại. Tôi bị bọn nó dồn ra ngoài ban công. Trong những phút giây cuối cùng, tôi chỉ có thể quơ lộn trọng kiếm của mình trong bất lực. À, cái gì đây? Hóa ra nãy giờ là mình nằm mơ thôi à Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ với sự lo sợ vẫn còn đó tôi cứ tưởng là mình đã về bên kia thế giới với bạn mình rồi chứ nguồn lương thực trong nhà cũng đã hết tôi bắt buộc phải ra ngoài để tìm thêm thức ăn trời hôm nay khá đẹp hy vọng là mình sẽ không gặp con zombie nào tôi tới được một tòa thành ở một thành phố nhỏ và tôi bắt chuyện với một ông bác nhìn dễ mến. Chào mừng đến với thành ram nhóc con, cầm để ít lương thực này mà ăn đi. Wow, cảm ơn ông bác nhiều nha. Cậu có thể ở đây trong vài ngày tới. Con xin phép được ở lại thành trong vài ngày tới. Tôi tiến vào trong thành và lấy những vũ khí mà họ không sử dụng nữa, nhưng nó vẫn xịn hơn của tôi nhiều. Tôi bắt đầu làm quen với những anh lính canh và thăm hỏi thông tin từ họ. Hóa ra, những người còn sống sót đã tụ lại thành một nhóm như một tòa thành hoặc một căn cứ của riêng họ và chiếm đóng những khu gần đó đây chỉ là một tòa thành gồm nhiều người lính gác tập hợp lại. Sao mặt trăng nó nhìn lạ quá ta? Quy ròn bác ơi, mặt trăng nhìn lạ lắm, con có dự cảm không lành về nó. Không cần quay sợ đâu, nguồn nhân lực trong thành này khá nhiều, họ như sức đánh bại lượng sức sống đó mà. Rồi Thái Ma bắt đầu công kích cổng thành. Với một cây cung thì tôi không tài nào đối phó chúng được. Kỵ sĩ của thành bắt đầu tràn ra để tấn công những Thái Ma đang cắt máu. Họ có vẻ thắng thế nhờ có giáp và trang bị, Tôi thì đứng một góc an toàn để hỗ trợ từ xa với những mũi tên bách phát bắt trúng. Tôi bị tấn công từ một vị trí cao hơn và khi ngước nhìn lên là một tên zombie cung thủ, đám thay ma đã bắt đầu tiến hóa May mắn thay, một anh lính canh tháp đã kịp thời giải vây và đánh hạ được tên cung thủ. Tuyệt! Nhưng cuối cùng, binh lính cũng chỉ là con người bình thường. Họ đã thấm mệt, tuổi thay ma thì cứ càng ngày càng đông và còn dùng cả hút nổ do hắn đã không còn trụ được đám thế ma bắt đầu tràn vào nơi tôi đang đứng không rồi cậu hãy mau rời khỏi thành này đi dù gì cậu cũng chẳng phải người của thành này vậy có nghe lời bác con cả đứng đây bác không nhanh có thời gian mà đừng có hành đi Tôi bỏ chạy bằng lối thoát hiểm của Thành. Sau nhiều giờ băng qua khu rừng, tôi đã về được nhà. Tưởng đâu là đã an toàn, 你。